Phần bài ngày hôm nay chính là các định luật của Newton. Chúng ta cùng nhìn đến đây. Phần một lớn chúng ta sẽ là lý thuyết, một nhỏ thầy sẽ quan tâm tới định luật một Newton. Trước khi vào cái kết luận cũng như cái đặc điểm của định luật một Newton, thầy muốn các bạn nhìn lên đây, thầy có một cái thí nghiệm. Thí nghiệm này là tên là thí nghiệm của Galilei. Galilei. À, ông đã làm một thí nghiệm như sau. À, ông làm ba cái máng một hai và ba đây ba cái ba cái thí nghiệm này ba thí nghiệm này thí nghiệm thứ nhất ở cái vế thứ nhất là cái máng số 1 tất cả đều nghiêng như nhau song song với nhau các em nhìn thấy ạ song song với nhau nhưng máng thứ hai có sự thay đổi thứ nhất cái trường hợp thứ nhất thì máng thứ hai hợp với góc một góc alpha khá là lớn sau đó giảm dần góc alpha giảm dần và đến trường thứ ba thì cái máng thứ hai trùng với mặt phẳng ngang luôn thì hiện tượng gì sẽ xảy ra chúng ta nhìn đến đây nhé thứ nhất bắt đầu ông thả tự do một viên bi từ máng số 1 ông bắt đầu thả chúng ta cùng nhìn nhé chú ý nhìn đây ạ bắt đầu thả tất cả đều ở độ cao hát các bạn chú ý nhé bắt đầu thả đó đến đây rồi sao rồi sao rồi sao rồi dừng này nhìn này cái mã thứ nhất mã thứ nhất đi lên tới độ cao này thì dừng lại mã thứ hai lên độ cao này dừng lại nhưng mã thứ ba thì sao ạ mà nhìn mã thứ ba này đến đây đây và chạy tiếp chạy tiếp chạy tiếp và ta nhìn cái độ cao của máng thứ nhất cái trường hợp thứ nhất này thì cao hơn độ cao của trường thứ hai nhưng quãng đường đi được trên máng số 2 thì lại dài hơn quãng đường đi được trên máng số 1 trên, trên cái trường hợp số 1 này được không các em và ở trường hợp số 3 khi máng không còn góc nghiêng nữa thì lúc này quả bi này lăn chuyển động lúc đó ông Galilei đã chỉ ra được hiện tượng này nhưng về sau về sau Newton đã đưa ra một khái niệm một định luật cụ thể mang tên định luật một Newton chúng ta có kết luận như sau theo Galilei nhé thì nếu không có ma sát nếu máng số 2 nằm ngang đúng chưa thì lúc này hòn bi sẽ lăn với vận tốc không đổi và mãi mãi nhớ ông Galilei chỉ rất rõ đó là không có ma sát và đặc biệt cái máng số 2 phải nằm ngang còn nếu như hợp góc alpha thì thì nó sẽ không lăn mãi được. Và khi thỏa mãn hai điều kiện là không có ma sát và máng số 2 nằm ngang, lúc này hòn bi sẽ lăn với vận tốc không đổi và và mãi mãi. Lúc này, sau đó ông Newton ông đã tổng quan lên được. Đó là nội dung của định luật 1 Newton. Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Nếu một vật không chịu tác dụng của một đường nào đó ví dụ như thầy đấy thầy không chịu tác dụng đường nào cả hoặc hoặc chịu tác dụng của các lực nhưng hợp lực của chúng bằng không. Đây, thầy đang đứng như thế này. Có rất nhiều lực tác dụng vào thầy.